Trong tập trước, Phong Cận đã cùng với hội anh em là Kairon và Mr. Vịt đã cùng nhau đi đến thế giới phép thuật để tìm kiếm và đem cho bằng được bông hoa hồng quý hiếm mà Sammy rất là thích để có thể giúp cho Phong Cận tỏ tình Sammy. Bọn họ đã phải chiến đấu với một con quái vật vô cùng hung dữ để có thể lấy được bông hoa đó. Và cuối cùng họ cũng đã lấy được Liệu trong tập này Phong Cận có thể tỏ tình được Sammy hay không Mời các bạn đón xem Bây giờ mấy ông thách thức tôi như vậy Ok Được <laughs> Tôi sẽ tỏ tình Anh hứa là yêu em suốt đời Yêu lắm đó nha Anh hứa là sẽ không nuốt lời Điều mới nói ra Muốn nói là thương qua ta Và sẽ bên em đến cuối đời Không muốn cách xa anh khi sinh ra tính vốn thật thà Nên là thương anh phải nói ra Muốn được bên em đến cuối cuộc đời Thế nên là anh không muốn cách xa Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai Vì thấy em xinh tỏ tình là chính Còn anh đây không giống bọn nó Vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha ha ha ha ha ok mấy bạn ơi mấy bạn có thấy gì ở hai bên mình đâu mấy bạn xin giới thiệu với bạn luôn nha ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều hoa hồng luôn nè bạn thấy ghê không rồi mình còn trải thêm cả thảm đỏ nè mấy bạn biết để làm gì không như những bạn nào đã xem ở trong tập trước thì mình nghĩ rằng mấy bạn cũng biết là mình đã kiếm được một cái bông hoa ở thế giới phép thuật và bông hoa này là bông hoa Sam rất là thích luôn và mình đã quyết định mình sẽ sử dụng bông hoa đó để tặng cho Sam và sau đó là mình sẽ tỏ tình Sam mấy bạn ơi hy vọng rằng à Sam sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình nha các bạn còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem những gì mình chuẩn bị để tỏ tình Sam nha đây bạn coi nè Hồi nãy mình đã giới thiệu đó thì hai bên này mình đã trang trí hoa hồng Và mình đã lót thêm một cái à, thảm đỏ này thấy không Bây giờ chúng ta chỉ cần bước đi thế này nè Thì ở hai bên chúng ta sẽ có hoa hồng ở hai bên bạn ơi Nhìn rất là đẹp luôn nha Cực kỳ lãng mạn luôn Mình mà là con gái ha Mà có anh nào tỏ tình mình kiểu này chắc mình cũng đồng ý luôn á Trời ơi trời Quá lãng mạn còn gì nữa đúng không Ok lãng mạn dễ sợ đó sau khi bước đến đây nè thì bạn thấy ở trước mặt chúng ta đã chính là một cái sân khấu và có nguyên cái trái tim to đùng luôn các bạn ơi và cái trái tim này á cũng giống như là cái lần trước mình xin lỗi sam á bạn thì mình xin lỗi sam mình cũng trang trí như thế này nè thì sam đã đồng ý tha lỗi cho mình rồi thì mình nghĩ rằng nếu như tỏ tình chúng ta cũng trang trí như thế này thì bảo đảm sam cũng sẽ rất là thích luôn đúng không à, ok thì bây giờ để mình xem coi ở đây nè mình còn chuẩn bị thêm một cái bàn để để đồ ăn nè à khoan tự để mình bỏ đồ ăn lên đã mình có mua một ít trái cây nè mình sẽ để trái cây lên ờ, đó, nhìn trái cây siêu ngon luôn các bạn ơi Và ở đây mình có chuẩn bị thêm cả nước ngọt nữa Đấy, nước ngọt nè Ok, và bánh kem, đúng rồi Tỏ tình không thể nào thiếu bánh kem được đúng không Ok, rồi bánh quy nữa nè Đấy, rồi sau đó là thêm cả gọi là món à, mì nữa Đây, ok à, Còn gì không ta, à đây, có món bánh kem nè Đó, bánh kem siêu dễ thương luôn Và thêm một cái bình mật ong nữa đi với lại là thêm uh, gà quay nữa trời ơi gà quay là món mà mình rất là thích và sam cũng rất là thích luôn nha nếu những bạn nào không biết á thì mình với sam rất là thích ăn gà quay kfc luôn ấy à, không gà KFC người ta gọi là gà chiên chứ đúng không <laughs> gà chiên KFC luôn cực kỳ ngon luôn nha đấy thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong bàn đồ ăn rồi nè ở trên sân khấu á thì mình à, có chuẩn bị thêm cả những cái hộp quà nè và món quà đặc biệt nhất nha các bạn nha các bạn biết món quà đặc biệt nhất là món quà gì không chắc là mấy bạn nào xem tập trước thì chắc mấy bạn cũng biết là ở tập trước mình với hội anh em đã cố gắng qua bên thế giới phép thuật để có thể đem cái bông hoa này về đây mình sẽ cho các bạn xem này đây đây chính là bông hoa hồng của thế giới phép thuật nha các bạn Nếu như những bạn nào mà chưa xem tập trước Thì nhớ vào xem để ủng hộ cho mình nha Ok thì sẽ đây sẽ là món quà đặc biệt mình tặng cho Sam nè Mình sẽ bỏ vào đây cho nó bí mật các bạn ơi Bảo đảm Sammy sẽ rất là bất ngờ luôn nha Ok Còn ở đây thì mình có chuẩn bị thêm cả bóng bay nữa nè Nhìn rất là đẹp luôn Đây. Thì mình có đến tận gọi là ba món quà tặng cho Sam luôn nha các bạn nha Món quà đầu tiên chính là bàn thức ăn này đây Đấy uhm, người ta thường nói rằng là con đường nhanh nhất đến với trái tim của một người con gái đó chính là con đường bao tử đó mấy bạn thấy không những cái bạn nữ á mấy bạn nữ rất là thích thích kiểu như là uống trà sữa nè thích ăn uống nè đấy cho nên là bạn nam nào mà muốn tỏ tình ai đó thì cứ tặng trà sữa với lại đồ ăn là bảo đảm luôn bạn nữ sẽ rất là thích à, trừ mấy các bạn nữ nào mà bạn đó không thích ăn đồ ăn thì cái đó là, là thất là thất bại là không phải do lỗi mình đâu nha <laughs> tại vì đa phần con gái rất là thích trà sữa và ăn uống luôn luôn cho nên cứ tặng đồ ăn đi các bạn đấy <laughs> ok thì đó món quà đầu tiên chính là bàn đồ ăn nè đấy mà mình không biết sammy có thích thích ăn đồ ăn không ta uhm, sammy các bạn thì theo như mình tìm hiểu thì sam không hề thích uống trà sữa tí nào uhm, mình cũng không biết lý do sao nữa tại vì mình thấy đa phần con gái đó thích uống trà sữa nhưng không sao sammy lại thích lại rất rất là thích ăn gọi là trái cây nè với lại là gà quay nè rồi à, bánh kẹo nữa cho nên là mình nghĩ bàn đồ ăn thế này là hợp lý rồi không cần trà sữa đâu <laughs> ok rồi và ở trên đây bạn thấy là có nguyên cái trái tim to đùng rất là lãng mạn luôn và mình sẽ đứng ở đây để mình tỏ tình xa mấy bạn ơi mình sẽ tỏ tình chỗ này nha đấy à, món quà đầu tiên là bàn đồ ăn còn món quà thứ hai bạn biết là gì không đó chính là mình sẽ hát bài anh hứa là yêu để tặng cho sam mấy bạn ơi sammy gọi là rất là thích cái bài này của mình luôn cho nên là mình sẽ hát cái bài này à không ta gọi là rap chứ mình sẽ rap cái bài này để tặng cho sam nha à, còn à, món quà thứ ba thì tất nhiên rồi món quà thứ ba sẽ là bông hoa này và sau khi mà tặng xong ba món quà thì mình sẽ tỏ tình sam nha các bạn các bạn hãy cùng nhau đón xem coi mình sẽ tỏ tình sam như thế nào nha hãy cùng xem nha oh, hồi hộp quá còn bây giờ thì mình phải đứng đây mình để sam tới tới trường học đi rồi mình sẽ tỏ tình uhm, hy vọng là sammy tới trường học chứ không phải là thầy hiệu trưởng thầy hiệu trưởng tới đây xong thấy mình chuẩn bị đóng đồ thế này hiệu trưởng la mình chết luôn á trời <laughs> ok hy vọng là là sam sam tới trường chứ không phải là thầy hiệu trưởng nha Three hours later. Ôi, trời ơi, đợi từ nãy đến giờ 3 tiếng đồng hồ rồi mà sao không thấy Sammy đâu hết vậy ta? Ai, trời ơi các bạn ơi Không biết giờ này Sammy đang làm gì ở nhà Mà sao để giờ này chưa thấy Sam qua ta Rõ ràng hồi sáng nay Mình có nhắn tin cho Sam Mình bảo là Sam ơi nhớ là 12 giờ trưa nay Nhớ ghé qua trường học nha Tôi có chuyện muốn nói Mà sao đợi từ nãy giờ không thấy Sam đâu vậy ta trời ơi đồ ăn nguội hết trơn luôn rồi nè mà bà sam bà chưa tới nữa còn mình thì mình buồn ngủ muốn chết luôn bạn ơi hey. thôi không sao cứ cố gắng đợi thêm tí nữa vậy nói chung là chờ đợi là hạnh phúc mà các bạn đó bạn nhớ nha chờ đợi là hạnh phúc nha cho nên hãy chờ thôi Ê, nhưng mà mình buồn ngủ quá ngầm ngầm ngầm thôi cố gắng chờ vậy a few minutes later đi học thôi là đi học thôi là là là, là. Wow, trời đất ơi cái gì đây hoa hồng thảm đỏ thôi nói ơi hôm nay trường mình tụt cái chất cái gì mà sao đẹp dữ vậy ôi nhìn lãng mạn thật sự kiểu này chắc chắn trường đang tổ chức cái sự kiện gì đó to lắm nè thôi bây giờ đi học thử xem có cái sự kiện gì à la la la la la la la la la la Wow, cái lễ gì mà trang trí đẹp dữ hình ta Có bong bóng nè, có đồ ăn nè Mà trên sân khấu còn có trái tim nữa Ủa, hình như trên sân khấu hình như có ông Phong thì phải Mà ông Phong làm gì trời đi lên xem thử nè Ui Sammy tới Sammy tới mấy bạn ơi <laughs> à, à, ơi, Ông làm gì trên sân khấu vậy à, Hello Sammy Trời ơi trời hôm nay bà nhìn thấy gọi là cái bữa tiệc như thế này và bà không biết là hôm nay tôi đang chuẩn bị gì cho bà sao Hôm nay tôi đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ Và có được một cái món quà rất là đặc biệt Muốn dành tặng cho bà luôn á nha Ôi, bữa tiệc này ông làm hả? Đúng Ôi, rồi chán dữ vậy? Bà không biết hả? Bà nhìn đi Tất cả hoa ở đây, bong bóng rồi quà rồi đồ ăn ở đây nè Tôi đều là người chuẩn bị hết trơn luôn á Một mình tôi chuẩn bị luôn á là Để tôi có thể gọi là tạo cho bà một điều bất ngờ À mà khoan từ Lại lại lại lại đây sao? Đây đây tôi xin giới thiệu với bà đây chính là bàn đồ ăn do tự tay tôi nấu luôn á nha tôi tự nấu luôn á yeah, ghê không ông tự nấu hả ăn được không được rồi tôi nấu ăn hơi bị ngon á đâu phải một mình bà biết nấu ăn đâu thôi bây giờ sam lên lên trên ghế ngồi đi lên lên trên ghế ngồi đi ok rồi rồi rồi, rồi. Ok, đấy thì hôm nay để các bạn ơi <laughs> Mình đã tổ chức cái bữa tiệc này để tặng cho Sam một món quà bất ngờ Thì Sam có thích không Sam? Ôi, thích dễ sợ luôn à Vậy mà tôi tưởng là trường tổ chức chứ tất cả mọi thứ ở đây đều là tôi chuẩn bị rất là lâu luôn để có thể dành tặng cho Sam á nha À mà khoan đã, vẫn còn một món quà nữa mà tôi rất là muốn dành tặng cho Sam luôn Đó chính là một bài rap do tôi tự sáng tác Mang tên là Anh Hứa Là Yêu đấy Và bây giờ Sammy cùng với mấy bạn fan hãy cùng nhau lắng nghe phong rap nha Anh hứa là yêu em suốt đời Anh hứa là sẽ không nuốt lời Muốn nói là thương em quá yêu em suốt đời Yêu lắm đó nha Anh hứa là sẽ không nuốt lời Điều mới nói ra Muốn nói là thương em quá trời Nhung nhớ qua ta Và sẽ bên em đến cuối đời Không muốn cách xa Anh khi sinh ra tính vốn thật thà Nên là thương anh thể nói ra Muốn được bên em đến cuối cuộc đời Thế nên là anh không muốn cách xa Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai Vì thấy em xinh tỏ tình là chính Còn anh đây không giống bọn nó Vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha Và nếu em là công chúa Bước ra từ xứ sở thần tiên Thì anh sẽ là hoàng tử Đến bên em để thấy bình yên Chuyện cổ tích về chàng hoàng tử Và nàng công chúa xinh hơn lọ lem Để hoàng tử bị mất trái tim Và người đang Vâng, và vừa rồi chính là bài rap Anh hứa là yêu do Phong Cận TV tự sáng tác dành tặng cho Sammy à, Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin cảm ơn, cảm ơn Trời đất ơi, tôi ngưỡng rap hay vậy luôn á Phong Trời ơi, ngưỡng mộ quá à Trời ơi, tức nhiên là tôi phải rap hay rồi bởi vì là tôi đây, tự đây, sáng tác mà tặng hoa tặng hoa tặng hoa cho là rapper thì không tặng hoa luôn hả trời ơi bạn ơi ừ. lần đầu tiên được sammy tặng hoa á bạn ơi ngại muốn chết luôn á trời <laughs> à, à, mà mà tôi tôi nói thiệt luôn nha là tôi à tôi rất là mê anh đen vâu à với lại là anh binzy luôn á bạn ở ờ, à, tôi rất là mê hai anh đó luôn bởi vì cho nên là tôi mới thích tôi mới thích rap á nhưng mà có điều là à, tôi không rap hay bằng hai anh đó thôi nhưng không sao rap hay không bằng hay rap đúng không các bạn đó <laughs> ok thì à sao ơi đây nè đây là ừ. cái món quà bàn đồ ăn này chính là món quà đầu tiên tôi tặng cho bà bây giờ cái bài hát này là món quà thứ hai tôi vẫn còn thêm một món quà nữa nha ủa hả trời ơi ông tặng tôi quá trời quà vậy đúng rồi bây giờ nè mời bà lên sân khấu mời mời mời mời bà lên sân à. khấu ừ. rồi ok rồi tôi dẹp cái mic rồi đã ok rồi bà có thấy cái hộp vậy đây không cái hộp màu vàng vàng à thấy không ủa cái gì đây ủa ông tặng tôi cánh cửa hả gì kỳ vậy nè cái cửa gì bà nội cái này là cái hộp quà của tôi á mà tôi phải che nó lại bằng mấy cái cửa hiểu không để cho không cho bà thấy hiểu không để tạo sự bất ngờ hiểu không à ồ hay dữ ta ôi trong này có gì vậy Trời có gì còn lâu mới nói Phải để tạo sự bất ngờ Chứ bây giờ Sammy qua bên đây đứng đi Qua đây đứng Qua đây đứng đi Rồi sao, ok sao nữa. Bây giờ nha Bây giờ nè tôi sẽ mở hộp quà này ra Bây giờ bà hãy quay mặt qua bên kia nha Tôi đếm từ 1 đến 3 Bà mới được quay lại nha rồi ok, trời ơi hộp quá à Ok bạn ơi hey, Được rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tặng cái bông hoa này cho Sammy nha các bạn nha Mình không biết là Sammy có thấy thích cái bông hoa này hay không nữa Hy vọng là Sammy sẽ thích Và và hy vọng rằng là <laughs> nhân thời cơ này mình sẽ có thể tỏ tình được Sammy với bạn ơi Mình rung quá à, không biết có, có, có tỏ tình thành công hay không đây Sợ muốn chết luôn vậy <sighs> Bình tĩnh, bình tĩnh Ok, rồi để mình mở quà ra ok sam ơi để tôi tí nha tôi đang mở quà nha đợi tí đợi tí rồi ok tôi đợi rồi mà. rồi rồi bây giờ tôi mở quà xong rồi nè bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 nha chuẩn bị nè một hai ba quay lại đây đây đây đèn. trời ơi hoa của thế giới pháp thuật luôn hả đúng Ôi, rồi đây là bông hoa của thế giới phép thuật bông hoa này chăm hy phép thuật đó ha là chỉ có duy nhất 100 bông thôi mà muốn kiếm ừ. được những cái bông này á thì sẽ rất là khó khăn luôn phải đánh nhau với một con quái vật á bà biết không trong tập trước á nếu như bạn nào mà có coi trong tập trước thì chắc các bạn cũng biết mình với lại hội anh em đã rất là cố gắng gọi là tiêu diệt một con quái vật ở trên gọi là thế giới băng tuyết để có thể lấy được bông hoa này về tặng cho Sammy đó luôn á nha cái bông hoa này là bọn tôi cực khổ á gặp con quái vật nó to đùng luôn nó quýnh bọn tôi quá trời luôn may bọn tôi gọi là gọi sao ta vẫn cố gắng đem nó về tặng cho bà ghê không ờ à, cửa phong nha trời ơi đẹp quá à đẹp đúng không đẹp đúng không ừ, ừ đẹp lắm luôn ok bạn ơi mình mình thấy rằng hình như là sammy thích cái bông hoa này rồi các bạn ơi hy vọng là bây giờ sammy thích bông hoa này thì sammy sẽ thích luôn mình luôn <laughs> thôi đùa thôi đùa thôi bây giờ mình nghĩ rằng là thời cơ đến để cho mình tỏ tình rồi các bạn ơi hey, cố gắng lên nào bình tĩnh nào phong à, mấy bạn ơi mấy bạn nhớ cổ vũ cho mình nha chứ mình rung quá mình không biết là có tỏ tình thành công hay không nữa chứ mình rung quá mấy bạn ơi cố gắng lên cố gắng lên mạnh mẽ lên à, à, à. à sam ơi sam ừ? Gì à, tôi nói bà nghe nè à, tôi tặng cái bông hoa cho bà bà thấy thích không thích chứ nó hiếm mà nhưng mà tôi phải thích mà đúng không thích đúng không à, à, tôi nói bà nghe nè thật sự là từ trước giờ là tôi với bà làm bạn với nhau cũng rất là lâu rồi và tôi cũng cũng có tình cảm đặc biệt dành cho bà thì, thì sẵn dịp hôm nay tôi tổ chức cái bữa tiệc hôm nay nè là là, là để tôi tôi muốn tôi muốn <laughs> bình tĩnh cố gắng lên cố gắng lên hồi hộp quá bạn ơi <clears throat> à, à, tôi tôi tôi thích bà cho nên là hôm nay tôi muốn tổ chức cái bữa tiệc này là để tôi tôi tỏ tình bà và bà bà có thể nào làm bạn gái với tôi được không sao à, ờ, ông ông ông thích tôi hả đúng rồi tôi à, tôi tôi rất thích bà luôn thực sự tôi cũng rất rất rất thích ông hả cái gì ờ. bà cũng thích tôi hả <laughs> mấy à, bạn ơi mấy bạn ơi sammy cũng thích mình mấy bạn ơi vậy là chắc chắn là là 90 phần trăm là thành công rồi các bạn ơi à, à, à, sam vậy à, bà bà cũng thích tôi vậy vậy thì à, bà bà có thể nào cho tôi tôi tôi xin phép được hẹn hò với bà được không à, nhưng mà tôi nghĩ tụi mình chỉ hợp làm bạn thôi à, tại tại tại sao tại tại tại sao chứ tôi thích bà bà bà bà cũng thích tôi thì thì, thì bọn bọn mình bọn bọn mình chẳng lẽ không không thể hẹn hò với nhau được sao tại sao phải làm bạn thì không biết mà tôi là phù thủy ông là con người làm sao yêu nhau được với lại ở thế giới phép thuật của tôi á tôi không thể nào yêu con người được vậy xin xin lỗi phong nha tôi xin lỗi sam sam ơi đợi tí sam ơi sam ủa thế giới phép thuật là không thể yêu con người được sao chẳng lẽ phù thủy không thể yêu con người được sao tại sao lại có cái quy luật gì mà vô lý nó như vậy chứ rõ ràng là mình thích Sam Mà Sam cũng thích mình mà Tại sao chứ hả Sammy dù là phù thủy Thì cũng chỉ là con người thôi Tại sao Tại sao Tại sao bọn tôi không thể Không thể đến với nhau được chứ hả Tại sao chứ hả Chẳng lẽ Chúng ta chỉ mãi mãi có thể làm bạn với nhau thôi sao Ai cũng đã có đôi có cặp hết rồi Tại sao tôi thích bà Nhưng mà Chúng ta lại không thể nào đến được với nhau chứ không thể nào không công bằng Đúng là không công bằng mà Tôi không tin điều đó đâu Tại sao chứ hả Tại sao chúng ta không thể đến với nhau được chứ Tại sao chúng ta phải làm bạn Cuộc sống này đúng thật là quá bất công với mình mà Tại sao chứ hả <sighs> Nhưng mà khoan Có khi nào là do mình quá vội vàng không mấy bạn Nhiều khi là do mình tỏ tình xong quá bất ngờ Cho nên là Sammy mới mới từ chối mình Sammy cũng thích mình mà Nhưng là do là Sammy là phù thủy Còn mình là con người Cho nên là không thể nào đến với nhau được thôi Nhưng nếu như Nếu như mình Mình để cho Sam một thời gian dài để Sam suy nghĩ Thì có khi nào mọi chuyện sẽ thay đổi không ta Chắc là vậy rồi Thôi không sao Không sao cả Bây giờ mình chỉ cần Mình mình chỉ cần cho Sam thời gian để Sam suy, suy nghĩ lại thôi Đúng rồi không sao Sammy cũng thích mình mà Chắc chắn Sam sẽ đồng ý Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi Có lẽ là bây giờ mình cần phải nói với Sam Cho Sam thêm thời gian ờ. Ủa? Ủa cái gì vậy? Hả? Nhà của Sam đâu rồi? Ủa? Ủa cái gì vậy mấy bạn ơi? Tại... Tại sao rõ ràng là nhà Sam là nằm ở đằng sau nhà mình mà sao tiên sao tiên bây giờ nhà Sam biến mất rồi ủa ủa cái gì kì vậy ủa mới thời sáng nay mình vẫn còn thấy nhà của Sam mà tại sao bây giờ nhà Sam lại biến mất rồi Ủa Sam ơi Sam Sam ơi bà Bà đâu rồi Sam ơi Phong à Tôi thật sự xin lỗi ông Bây giờ tôi phải quay trở về thế giới phép thuật thôi Vì tôi đã sống ở trên thế giới loài người rất là lâu rồi Rất cảm ơn ông trong thời gian vừa qua đã bên cạnh tôi Giúp đỡ tôi Tôi rất cảm động về điều đó Hy vọng ông sẽ luôn nhớ về tôi Tạm biệt ông Sam Sam Mà không được đi Tại sao chứ hả Tại sao chứ Tôi luôn luôn đối xử tốt với bà mà Tại sao bà lại bỏ tôi đi chứ hả Tôi không cho phép bà đi Bà, bà phải quay trở lại đây với tôi Sao mà Không được đi Tôi nói rồi đó Nếu như bây giờ bà không quay lại đây Thì tôi sẽ mãi mãi giận bà luôn á Tôi tôi tôi tôi giận bà lắm luôn á Sam Đúng rồi Cánh cổng Cánh cổng đến với thế giới phép thuật Cánh cổng Cánh cổng biến mất rồi Trời ơi Tại sao bây giờ cánh cổng lại biến thành nước như thế này Làm ơn đi Làm ơn cho tao quay đến thời giới phép thuật đi mà cổng ơi Làm ơn mở ra đi Mở ra đi mà Sam Tôi không muốn bà đi đâu Sam Hãy quay lại đây với tôi đi mà Sam